sẽ vào thêm Minh Thư rửa gà nha cả nhà à, Minh Thư sẽ làm hôm nay Minh Thư sẽ luộc món gà luộc gà không nước nha ừ. bỏ vô bỏ vô Minh Thư sẽ bỏ lên đúng rồi ừ. rồi Minh Thư sẽ bỏ vô rửa nha cả nhà rồi ừ. Minh Thư sẽ rửa con gà rất là oách ngon nha cả nhà ừ rồi tôi sẽ rửa nhẹ nhàng nhẹ nhàng thế không ừ. là đất rồi sẽ rửa đi ok ừ. ok đó, mình thử đậu và con bỏ vô đúng rồi bỏ vô bỏ vô cả nhà bỏ xuống nhẹ nhàng nha đúng rồi ok rất là tuyệt nha cả nhà sẽ lấy nồi rồi đây à, rồi. Mình sẽ bỏ lên bếp nha. Ừ. Ok. Đó rồi mình sẽ cầm con gà lại. Đúng rồi, mình sẽ bỏ qua đây. Mày ăn vừa nãy như heo luôn á. <laughs> rồi, dỡ nồi ra. Tên tên tên tên. Đó, bưng cái chén lại. Mình sẽ bỏ xả gừng vô. Đúng rồi. Ừ, rồi, sẽ bỏ gừng vô. Ừ thư lấy rằng đấy. ok ừ. đúng rồi xong xuôi mình thư sẽ bỏ gà vô ngay cả nhà ừ, thư sẽ bỏ gà vô trong nồi wow rất là ớt <laughs> đúng không đúng rồi mình thư sẽ đảo lên cái chén lên rồi mình thư sẽ gia vị vô nó nha ừ. ừ. cái gia vị gồm các mấy món là cả nhà nghe đầy đủ rồi bây giờ thư đảo lên thôi đảo lên đảo cái chén lên là thư sẽ ờ, cho con gà một miếng ờ, gia vị để mà mà hấp đúng không? Ừ. ừ đúng rồi. Đúng là ớt ghê. Rất là ngon gia vị gồm các món à, đầy đủ nha mọi người. Mình sẽ đổ lên trên con gà. Ok. Đúng rồi, hết cả mình con gà luôn. Uhm. Ừ. Thật là tuyệt hảo nha cả nhà. À, đúng rồi, bên này bên kia hứng lên, để sát cái chén vô. Đúng rồi tôi làm rất là kỹ nha cả nhà ngon ơi là ngon uhm, ngon ghê cái con gà rất là to gà găng 4 kg chặt cái nồi luôn cả nhà nồi chặt khúng cái nồi luôn uhm. không có dở đó anh thư uhm. thư để vô luôn nè uhm. đúng rồi ok rất là ngon nha mọi người uhm, thấy hấp dẫn quá đi thôi Ôi oh yeah, bên đây. Ừ, đúng rồi. Được rồi rồi, để đổ lên hết ở trên đó đi được rồi. Ok, rất là ngon rồi cả nhà. À. Ừ. Ờ, thư sẽ nghiền hết, vét hết lại cho nó gọn cả nhà thấy đẹp không? Ok. À. Lắp lại, ừ, bật lên. Mình sẽ để lắp lại. Đúng rồi. Ừ, để nắp lại, mình thư sẽ bật lên ngay cả nhà. Ừ. Đúng rồi. Ồ, oh, mình thường sẽ bật lửa lên rồi nghe cả nhà. Ồ, oh, rất là ách nghe cả nhà. À. <laughs> Rồi, đó, rồi mình thường sẽ bước lên rửa rau nghe cả nhà. Ôi, rau rất là ngon. Rau gì với rau gì đây? Năm ừ. thân thể, ừ. nói ừ, rồi. Ủ hoa xanh nha cả nhà. Rồi, ủ qua xanh. Còn đây là hành lá. Rồi, cải xoăn. Cải xoăn. Đúng rồi. Này và lá tía lá tía tô đúng rồi cây tía tô rất là ngon nữa nhà Ồ, nhìn rất là oách à. bây giờ minh thư sẽ dớt cái à, cái thằng cải xoan ra trước nha cả nhà ừ. đúng rồi ồ được hốc rồi dớt cải xoăn lên cả nhà à. Ừ. Minh thư xếp rất là đẹp ha cả nhà nhìn thấy đã không ok à. trồng vậy đó ừ, đúng rồi nè đó giờ thư sẽ đất tí tồ giữa hành lãng nha cả nhà ừ, bỏ qua đại quá luôn hốt một lúc luôn ừ, ok ừ, đúng rồi thư sẽ hốt nha cả nhà ừ. bỏ qua này ừ, đúng rồi thư đã rất thành công hết rồi nha cả nhà ủ qua đó ha đúng không qua cuối cùng à, cuối xong. cùng là xong thư đang viết bài nha cả nhà mà ừ. thư giỏi lắm thư phải cố gắng làm phụ nha ừ, ừ thư viết bài cả nhà thấy đẹp không ồ bữa nay là qua viết chữ ờ, chữ ờ, bằng viết mực rồi nghe cả nhà không còn viết bút chì như hồi mấy bữa nữa nha ừ. Ừ, bút mực nha à, rất là đẹp ha mình viết khó lắm mới viết được đó ừ, đó đúng rồi cái này là cái này là sách tiếng Việt mới ừ, đúng rồi cải cách mới lại năm 2021 nha đúng rồi ư ừ, cờ ước ưa tờ ước thước kẻ thước lướt ván ừ, thư đang viết lỡ dở mà đi làm phụ với ba dễ kiếp nha còn bên ừ. đây là ua nờ uông ua ngờ uông cuộn chỉ buồn chuối ơ y ươi ừ. ư ơ u ưu tươi cười ốc bưu wow rất là tuyệt à, cảm ơn cô chú nha cảm ơn cô chú ừ, và anh chị đã tham gia theo dõi đầu video đến giờ nha yeah. Dạ. bên dưới nút đăng đăng ký đăng ký màu, đỏ. nhờ các bạn và cô thầy cô chú anh chị gần xa ủng hộ cho con một lượt đăng ký nha à, con Minh Thư cảm ơn rất là nhiều nha và đăng ký thành công hãy nhận được video, video. clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí nha cả à, nhà cảm ơn cô chú anh chị và cô thầy cùng các bạn gần xa nha ừ. à, và mời anh chị các bạn gần xa sẽ xem video clip thứ hai là gà đã hấp chín rồi nha và chúng ta sẽ ăn thịt gà nha với Minh Thư nha mà cả nhà ủng hộ con với nha con rất là cảm ơn ạ dạ. à. à. ừ. từ hai tháng mấy tuổi nó giờ sống ừ. với bà nội đó nha ừ. đã mồ coi mẹ rất là lâu rồi dạ với ba à, cảm ơn cả nhà đã yêu thương cũng bây giờ trở lại với món gà nha ừ và hẹn lại cô chú anh chị nghe món gà đang nấu người cả nhà đã đang nấu lửa bốc khói lên nha đó ngút nha hẹn gặp lại hẹn mua lại gặp lại nha video kế tiếp nha ừ. À, hẹn gặp lại video kế tiếp nha ừ. ừ. rồi hẹn gặp lại video kế tiếp cô chú anh chị nha chúng ta ăn món gà nha bây giờ con đang nấu nha máy bye. bye, bye. thank you goodbye, goodbye.